thì trước khi mình vào nhận đo nhận định trận đấu cho tất cả anh em thì mình sẽ đi sơ lược về những trận mà trước đó mình đã nhận định cho anh em trên à, kênh kèo bóng vip của mình. Thì mình có nhận định thêm cho anh em hai trận của tối hôm nay đó là trận của thằng Lee và Udinese và trận của Osasuna và Real Sociedad. À, mình nhận định cho anh em thì tối hôm nay nó mới diễn ra. Thì um, chờ trận này diễn ra xong thì mình sẽ công bố kết quả cho anh em trong cái video sau. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho anh em cái trận giữa thằng Brighton và Wolverhampton diễn ra vào lúc 21 giờ giờ ngày 29 tháng 4 thì anh em thấy trên màn hình là đội hình ra sân của hai đội. Bên phía đội chủ nhà thằng Brighton ra sân với sơ đồ là 4231 nha anh em. Thì hàng công cao nhất đó là thằng um, Webet còn à, bên phía cánh trái thì vẫn có Mitoma nè anh em thấy quan trọng là thằng Mitoma là cầu thủ châu Á mà hiện tại đang đấu cho bờ rợi cực hay trong cái mùa giải này luôn nha anh em đó thì còn bên phía thằng tên vẫn chơi với sơ đồ là 442 thì mình sẽ tiến vào cái phần mà à, vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng Brighton có một cái vị trí trên bảng xếp hạng là vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng có 49 điểm sau 30 vòng đấu. Thì hiện tại đang cách thằng Liverpool trên vị trí top 7 với 53 điểm mà kém thằng Liverpool tới hai trận đấu và kém trên phía Aston Villa với Tottenham tới 3 trận đấu. Thì anh em thấy trong 3 trận đấu thì nếu 3 trận đấu thì tính trung bình thằng Brighton sẽ có thể kiếm được 7 điểm là 56 điểm. 56 điểm thì thằng Brighton sẽ có cái cơ hội đứng ở vị trí top 5 nha anh em, top 5. Đó thì bởi vậy anh em thấy thằng Brighton sẽ quyết tâm thắng trong trận này để giữ vững một cái à, vị trí top 5 trên bảng xếp hạng để có thể vươn lên được vị trí top 4 là có thể mùa sau thi đấu cúp C1 luôn. Thì mục tiêu của thằng Brighton à, lúc trước thì còn đấu trường à, cúp FA thì nay mà Brighton vừa để thua cúp FA trước thằng MU thì thằng Brighton nó chỉ còn có một cái giải đấu là giải đấu của La Liga à, thằng à, ngoài hạng Anh thôi thì bởi vậy Brighton sẽ tập trung vô giữ vững cái vị trí top 4.5 à, trên bảng xếp hạng của mình để có thể mùa sau đá C1 hoặc C2 hoặc C3 cũng được nha anh em. Đó thì mình sẽ tiến vào cái phần À, thà còn thằng Wolverhampton á, thì anh em thấy nó đang đứng vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và có 37 điểm sau 33 vòng đấu. Thì nói chung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 5 trận gần nhất thì Brighton đã thắng 2 và để hòa 1 và quản hết 2 trận và chỉ để thua trước thằng MU. Đúng là chỉ thua thằng MU trên đấu trường cúp FA vừa rồi thôi. Đó. Anh em thấy không? Chỉ để thua đúng là thằng MU trên đấu trường cúp FA tới lần lưu trái thứ bảy mới để thua luôn nha anh em. Thì bởi vậy đó, mình sẽ tiến vào cái phần mà mình sẽ tiến vào cái phần thành tích bên phía thằng Wolverhampton thì anh em thấy bên trong 10 trận gần nhất của thằng Wolverhampton thì Wolverhampton đã thắng 4 trận nè và để thua ba bốn trận luôn và để hòa hai trận thì anh em thấy trận thắng gần nhất là thắng Crystal Palace với cái tỷ số 2-0 trước đó thì thua Leicester City với cái tỷ số 2-1 nè thua um, thằng à, thắng được thằng Brentford với tỷ số 2-0 thắng Chelsea luôn à hòa hòa Nottingham Forest nè đó thì anh em thấy cái phong độ của thằng à, Wolverhampton với thằng Brighton thì cũng đang ngang tầm nhau nha anh em nhưng mà thằng Brighton được lợi thế sân nhà đó với lại à, đội hình của ông Brighton nó nhỉnh hơn Wolverhampton rất nhiều Ờ, còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong 4 trận đối đầu gần nhất của thằng uh, Brighton và Wolverhampton thì anh em thấy đây hai trận gần nhất là trên lượt đi của dạ mùa giải 2022 2023 ngoại hạng Anh thì thằng Brighton có thắng thằng uh, Wolverhampton 3-2 trên sân nhà của Wolver. Thì trước đó Trước đó mùa giải 2021 2022 thì thằng uh, Brighton có thắng trên sân nhà của thằng Wolverhampton với tỷ số 3-0 nữa thì trước đó để thua thằng Wolverhampton với hai trận với cái tỷ số cách biệt một bàn đó thì anh em thấy những cái mã kèo mà thằng Brighton nó đá với thằng Wolverhampton nếu không thắng thì thôi thắng phải rất, rất là nhiều bàn thì trong 4 trận gần đây nhất thì anh em thấy đã nổ hết 3 trận tài ba trận tài thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo tài rất là ok thì mình sẽ tiến vào cái trận mà thằng uh, Brighton gặp thằng hôm trên trong trận gần nhất bằng Brighton ăn với cái tỷ số 3-2 thì anh em thấy trong hiệp 1 là nó đã có cái tỷ số 2 đều và qua hiệp 2 qua hiệp 2 tới phút 83 thằng Brighton mới có cái bàn nâng lên cái tỷ số là 3-2 đó anh em thấy chưa trong khi đó hiệp 1 đã tưng bừng hết 4 bàn thắng đây thằng ghi bàn trước tiên là thằng uh, Brighton nè vào phút thứ 10 Brighton có một bàn thắng là nâng tỷ số lên 1-0 và cái phút 12 thì có vả có tỷ số là một điều 35 là 2-1 dành cho thằng uh, Wolverhampton 40 là 4 thì à, có tỷ số là hai điều nha anh em góc góc trong trận đó thì anh em thấy 13 quả góc đa số á, à cái trận những cái trận Brighton ra sân thì nếu mà anh em thấy cái đội hình của thằng bờ đội tình có thằng Mitoma ra sân thì anh em cứ giả vào những mã tài gốc thì cái tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn đó thì bây giờ à, mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em xem luôn đây thì cái tỷ lệ nhà cái đưa ra trong cái trận này là thằng đội chủ nhà tình được lợi thế sân nhà với được lợi thế à, mạnh hơn thằng hôm Wolverhampton thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là tình đang chấp với một quà và tài xỉu 2.5 thì anh em thấy thằng bờ qua tình nó đang có một cái quyết tâm để giữ để có thể um, giành cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng thì thằng Brighton đang kém mấy cái đội phía trên tới 3 trận đấu. Nếu mà ba trận đấu thuận lợi của thằng bờ Brighton toàn thắng hết thì thằng bờ Brighton sẽ có thể um, uh, tiến lên để tranh cái vị trí top 4 để có thể mùa sau đá cúp C1 luôn nha anh em. Thì anh em cứ nằm mã kèo bờ Brighton nhưng mà anh em nằm sao cho hợp lý. bờ Brighton tuy nó ăn một không mà anh em vẫn ăn thì anh em cứ chờ kèo ra sân trong vòng 5 đến 10 phút kèo nó tụt xuống 0,75 hoặc 0.5 thì anh em vào thằng bạc đại tình chấp thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn thì mình xin sẽ tiến vào cái phần chốt kèo và mình phân tích cho cái cách anh em nằm kèo luôn trong trận này luôn đây thì mình sẽ tiến mình chốt cho anh em là bốn cái mã kèo trên năm cái mã kèo trên màn hình để anh em có thể đầu tư năm cái mã kèo này một cách hiệu quả nhất đây thì anh em có thấy mình à, chốt cho anh em nằm thằng bờ Brighton đây bờ Brighton chấp 0,75 thì hiện tại Brighton đang chấp một quà nhưng mà anh em có thể chờ ra sân trong vòng 10 đến 15 hoặc 20 phút kèo nó sẽ tụt xuống 0,75 hoặc là đá đồng thì anh em hả vào thằng Brighton chấp 0.5 hoặc 0,75 thì tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn tại sao anh em lại phải chờ cái kèo nó ra sân à, lâu như vậy mà thì giống như anh em phải vào cái mã tài 2.5 từ đầu nè anh em vào cái cái này là trừ đầu cái này là chủ chốt để anh em có thể à, sang sẻ những cái mã kèo kia thì giống như anh em vào cái này từ đầu nè còn cái mã kèo này nó tuột anh em chờ tuột nếu mà có bàn thắng thì anh em đã vào được cái mã kèo tài 2.5 rồi anh em không cần phải lo thì bởi vậy mình mới phiên anh em vào cái này từ đầu còn cái này anh em chờ còn cái nguyên trận anh em chờ tài xỉu 2.5 thì anh em vào tài từ đầu cho mình hiệp 1 thì anh em vẫn chờ mã kèo tài hiệp 1 sẽ tụt xuống còn 0775 á thì anh em vào cái mã tài hiệp 1 tại có cái mã kèo chủ chốt của anh em đang nằm ở đây rồi là mã kèo tài 2.5 thì anh em đã vào từ đầu anh em sẽ nâng đỡ hai cái mã kèo này góc thì anh em vẫn nằm mã tài góc 9.5 tài góc hiệp 1 4.5 đó đó là những cái mã kèo mà mình chốt cho anh em trong cái trận này đó, anh em phải nhớ là anh em nên vào cái mã tài 2.5 từ đầu rồi, cái những cái kèo trận chấp 1 thì anh em chờ tuột xuống còn 0.75 hoặc là 0.5 thì anh em vào tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn. Hoặc là anh em có thể chờ tài hiệp 1 tuột xuống uh, uh, uh, tuột xuống 0.75 thì anh em vào tỷ lệ anh em thắng càng cao thêm hơn nữa. Đó, đó là 4 5 5 cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong trận thằng vào rating và bowler hôm tên này. Thì anh em nào á mà muốn đang chơi ngoài quả thầu quả cọ thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã kèo nó hiệu quả hơn giống như anh em đang chơi ngoài quả thầu quả cọ anh em không thể đánh được những mã tài xỉu mà anh em không thể chờ những cái mã kèo này tuột chấp nhận anh em có thể đánh cái trận bờ tình này ở ngoài cũng vẫn được. Nhưng mà anh em chỉ đánh được thằng bờ tình chấp 1 hoặc là 1,25 chứ anh em không có thể chờ giống như mình bờ tình xuống chấp 0.5 hoặc 0,775 anh em vào đó thì cái cái thiệt của anh em là cái thiệt ở bên ngoài là anh em chơi trước trận đấu 1 tiếng đến 2 tiếng chứ anh em không có thể chờ trận đấu ra sân 10 15 phút anh em vào kèo thì cái đó chỉ có chơi trang anh em mới có thể chờ vào kèo anh em hạ kèo anh em đánh được thôi thì bây giờ mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang chơi cho nó hiệu quả còn cái việc mà anh em muốn kiếm trang nào uy tín để anh em đăng ký anh em chơi hiệu quả nhất thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo mình có ghim dưới phần bình luận đó chính là 0937072613 hoặc là telegram kèo bóng vip 09 của mình để mình hướng dẫn